Core Drip USA High-End Equipment Instruction Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center Sau lưng tôi là PA Series Yo! Yeah. hướng dẫn sử dụng máy Mid-Pro dòng BioArt USA High-End. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng dòng thiết bị Mỹ Đế High-End BioArt PA Mid-Pro. Cái máy này tập là Pro, và nhìn nè. Pro là kéo, kéo lưng, kéo lưng nó vô vai tại sao nữa nha em. Thì uh, trên màn hình các bạn sẽ thấy nè. Cục nhỏ này là 5 pound, cục lớn là 10 pound cộng lại nguyên cái quay stack này đó là 295 pound nhưng mà nhưng mà cái điều vi diệu của máy BA này không phải là bạn tập một cục vậy là bạn là là tập là 25 pound không có nó nặng hơn nhiều nó nặng hơn nhiều và cái công thức được tính bằng bản này chỗ quan trọng nhất luôn chúng ta phải chỉnh đó là chỉnh này đó chúng ta chỉnh cái này chỉnh tạ rồi xong chúng ta chỉ kéo tập thôi một lần nữa giới thiệu cặp này rất handle rất là lợi hại và vi diệu của beauty luôn Bây giờ Dương Nguyễn sẽ tập một bài căn bản nhất là kéo lưng Hey! cái tay mà freeway mà muốn để sao để à Ê. Ê. Ê. Ê. Ê. Ê. À à à, à. à. à. đó là kéo lưng tay chúng ta vô rất là bình thường tự nhiên nhất tự nhiên nhất nó kêu là mi đồ rô mi đồ rô rồi bây giờ lô lô thương cái nha nó lô này cao nhất Hãy đến Tho Gym để trải nghiệm những máy tập đẳng cấp nhất của dòng PA và dòng Performance tất cả mọi dòng. Welcome tất cả mọi người. Độc quyền tại Việt Nam. Công nghệ đường cong sinh học.